nằm song song với con đường 52m bên cạnh khu biệt thự Đỉnh Long, giáp với con sông Cái. Trung tâm huấn luyện chó Hải Dương được xây dựng và thành lập năm 2016 bởi Mr. Thu Malinois và tập thể những người đam mê chó. tiêu đi theo hướng chuyên nghiệp, năm 2020, trung tâm đã mở rộng mô hình sang kinh doanh với mức vốn đầu tư hàng tỷ đồng với tổng diện tích khoảng 3.000 m2, trong đó sơ tập khoảng 400 m2, khu chuồng trại 500 m2. Ngoài ra là khu phụ trợ, cây xanh tạo cảnh quan và môi trường thoáng mát Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện chó Hải Dương cung cấp các dịch vụ bao gồm huấn luyện chó với đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp đã tốt nghiệp các khóa học huấn luyện từ các chuyên gia huấn luyện chó hàng đầu trên thế giới đến Việt Nam. Trung tâm huấn luyện chó Hải Dương nhận huấn luyện và đào tạo chó làm việc theo yêu cầu, huấn luyện đi thi thể thao, huấn luyện trông đồ, huấn luyện bảo vệ dân sự, giống chó Malinois. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp giống chó Malinois đạt chuẩn với những nguồn gen tốt, nhất với giống chó Malinois, được giống chất lượng, bao đậu, bao tiêu đầu ra cho cửa cái. tâm bán và phân phối độc quyền cắm hạt Famila, thức ăn khô tiêu chuẩn 5 sao nhập khẩu 100% từ Italia, cho các giống chó và chó huấn luyện. Tôi là Nguyễn Xuân Thành Tôi là người quản lý phụ trách trung tâm huấn luyện chó Hải Dương. Trung tâm của chúng tôi chuyên huấn luyện về dòng Mali hay là dòng bếp bỉ. Nhiều các bạn chưa biết là dòng bếp bỉ Malinois này rất nhanh nhẹn, trung thành, quấn chủ, rất phù hợp cho công tác à, huấn luyện. Ví dụ như huấn luyện về bảo vệ, huấn luyện à, thể thao và rất nhiều mục đích khác. Mục đích trại của chúng tôi xây dựng lên là muốn gắn kết kết nối giao lưu tất cả những anh em ở Hải Dương nói riêng và anh em ở toàn quốc nói chung à, đưa à, phong trào nuôi và dạy chó làm việc ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm huấn luyện chó Hải Dương, khu Trường Thịnh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0962 719 888. Mr. Thu và 0987 204953 Mỹ Thuận Thành. Quý khách sẽ được tư vấn miễn phí và phục vụ tận tình. Trung tâm huấn luyện chó Hải Dương, nơi kết nối đam mê